tôi xin gửi tới anh em những cái siêu phẩm đó chính là một cái bệ trôn vòng trôn ngầm trong gia trong gia đình chúng ta <clears throat> về dòng máy sóc đĩa quân vị ờ, chỉ cần lùa vị rồi thôi thưa tất cả anh em là đây là một bộ quân không tan tôi đã cắt sẵn đĩa xanh chín nhá chỉ là quân có hàng thôi bát cũng xanh chín anh em nhá bát đĩa xanh chín này quân và sau đây tôi xin ờ, hướng dẫn cho anh em ờ, cách trôn vòng đây là một cái vòng à, bẹ trôn chiều dài là 20 20 à, vòng ngày trước ấy, thì tôi có sản xuất ra một cái bẹ đó chính là bẹ hộp khi trôn xuống nó có cái hộp không ai anh em đi dẫm lên phát sập lộ luôn nhưng đây là cái vòng này anh em à, đào anh em chỉ khoét đất theo cái vòng này thôi đấy anh em thả cái vòng này xuống bây giờ tôi sẽ lấy cái cữ cữ sâu đây dòng cái dây điện ra góc nhà này anh em này đấy anh em nhìn chưa cái vòng rất đơn giản bệ vòng này kết nối với một cục rung nữa và một bộ quân nữa thì anh em đánh tỷ lệ chính xác là 10 quả ăn 10 đánh tin như bát hình luôn anh em nhé rất chính xác luôn à, sau đây à, đây là cái bệ này bệ của tôi rất hay có thể rút được ra rất trong suốt đúng tôi làm à, thiết kế không như ngày xưa là một cục pin bé giấy pin pin giấy nữa mà tôi thiết kế hẳn một pin 4C à, của Nokia vào và khi anh em chôn anh em chỉ việc ngóc cái đầu dây này lên thôi khi không chơi nữa rút máy ra sạc điện và khi chơi thì anh em cắm máy vào như này bật công tắc lên đó khi bật công tắc lên như vậy đây bây giờ tôi để chỉnh chiều cao là một cái bát này cái bát này cái bát này là như nhau đấy tôi chỉnh chiều cao một cái bát anh em nhá đây cục rung thì rất nhỏ nếu cầm tay thì anh em không thể nghe thấy được nên ờ, vì thế tôi sẽ để vào cái bát này à, nó sẽ rung nó báo lên cho anh em bây giờ khi cái bệ này đấy Ờ, khi chúng ta tứ tử thì ờ, khi rung này tứ tử nó sẽ rung hai cái này nhấc ra nó rung hai cái anh em này đặt vào nó rung hai cái này nhấc ra nó rung hai cái này Đấy, anh em nhìn chưa tứ tử nào cũng vậy đi, bây giờ chúng ta đi kiểm tra từng vị xong thì chúng ta sẽ úp bát rồi chúng ta phang anh em thấy chưa chính xác nhấc ra đúng hai cái này lẻ đúng một cái này đúng chưa nhấc ra nó rung một cái này đặt vào rung một cái này đây là chiều cao của một cái bát nó rơi tầm 10 phân nhấc ra rung một cái này sấp hai hoàn toàn là không rung này anh em này đó sấp hai không rung chặn không rung Đấy. đặt vào chặn không rung anh em nhé này anh em nhìn chưa rất chuẩn ba trắng nó rung một phát đây ba trắng nó rung một cái đó đây này anh em nhỉ đấy đặt vào máy nó hơi khỏe thì mình chỉnh yếu một tí thôi đó đây nó có cái chiếc áp anh em có thể chỉnh cao thấp trôn 20 phân được bánh xuyên tầng được đặt vào này nhấc ra này dùng đúng một cái thôi nhau ra này sấp hai không rung này anh em này Rồi. bây giờ chúng ta đi test nhé chúng ta để cục rung vào đây Đấy. xem anh em có nghe thấy không Đấy. bây giờ chúng ta cùng đi nhìn cục rung nhé u bát vào này u bát xanh chín vào này anh em sóc này nhấc lên sóc này không rung anh em đánh chẵn đây đánh chẵn đúng không bây giờ tôi để cục rung vào chân thôi để tôi cảm nhận đi coi như tôi lâm trận rồi không rung anh em đánh sấp hai chẵn này đấy chuẩn 100% anh em ạ vẫn không rung anh em đánh chẵn này vẫn chẵn này vẫn không rung anh em đánh số 2 chẵn đây bây giờ anh em đánh lẻ đi à, ba trắng bỏ đen đấy đánh lẻ nhá lẻ chuẩn luôn vẫn vậy lẻ này đấy vẫn đánh lẻ này ba đen đấy vẫn đánh lẻ ba đen Đấy. riêng với dòng bệ đánh chuẩn tuyệt đối 100% luôn đánh lẻ ba trắng ba đen Đấy, vẫn chuẩn lẻ này ba đen này ba đen Đấy. ba trắng này thưa anh em bệ này tôi sáng kiến ra ấy. đánh 10 quả ăn cả 10 chuẩn tuyệt đối 100 trăm anh em chôn bệ trong lòng nành lòng nhà ốp đá hoa lên hoặc đôi khi anh em có thể để dưới gầm giường đánh xuyên lên giường được đánh xuyên lên à, mặt được hoặc để dưới đệm không dùng đánh số 2 đây số 2 không thể sai quả nào anh em nhé bây giờ anh em đánh bốn con tứ tử mà anh em nhìn này bốn con đấy đúng không đã đưa đồ vào là anh em đánh là phải chiến thắng và đồ là phải chuẩn đồ mà sai tốt nhất là anh em không nên chơi đồ làm gì cả cờ bạc đến 50 phần trăm là anh em có thắng thua rồi anh em đánh lẻ ba trắng đấy anh em nhìn chưa hoa trắng ba đen anh em này và đen đấy. khi đánh quen đấy thì anh em biết được cả ba trắng ba đen luôn không dung anh em đánh số 2 cho tôi đây số 2 Trong vị vẫn đánh được báo rất nhanh rất đơn giản hiệu quả riêng tất cả những cờ bạc anh em nghi ngờ bỏ ván này thì chắc chắn là tứ tử tứ tử đen này đấy tứ tử trắng như nhau luôn ba đen à ba trắng quên riêng ngoài này ba trắng tứ tử đen đấy anh em nhìn chưa không thể xịt được luôn đánh lẻ đi anh em ba đen rồi rồi tứ tử trắng tứ tử đen quá chuẩn đúng không cứ tứ tử đúng hai cái là chuẩn không phải xịt được số hai ở đây anh em chắn thưa tất cả anh em về cái dòng là bệ này anh em đánh thì trôi tuột luốt luôn và đảm bảo anh em là tỷ lệ chính xác là 10 ăn 10 anh em đánh tiếng ờ, ba đen nhá ba trắng vẫn là lẻ đúng không ba đen ba trắng thì tùy nhưng mà vấn đề là đưa ra kết quả lẻ và chẵn là chính xác còn thì thưa anh em à, cái bệ này anh em có thể đánh được ngày nọ qua ngày kia với một cục pin Nokia này anh em có thể bật lên đánh 3 ngày liền cũng được chẵn rồi đó số 2 chẵn rất chính xác đúng không anh em từ từ thôi đấy từ từ bệ là báo không xịt một tiếng nào luôn rồi ba đen đấy, anh em nhìn chưa khi đánh quen đánh được cả vị luôn là trắng à vẫn ba đen anh em ạ này anh em nhìn chưa quân bóc ra hoàn toàn là không tang nhé không tang bóc ra không kiểm tra được không dùng bánh số 2 đây anh em nhìn chưa bánh rất sướng luôn anh em vẫn không dung anh em đánh số 2 cho tôi rồi đấy. không thể xịt được anh em nhé anh em ở xa thì, tôi có thể gửi hàng về anh em nhận được hàng anh em kiểm tra ok anh em trôn bệ anh em tính ba đen ba trắng đấy vẫn đánh lẻ là chuẩn nó lẻ đấy không thể xịt được anh em vẫn đánh lẻ em của anh anh đến tứ tử đấy anh em nhìn chưa không thể xịt được chưa tỷ lệ chính xác là tuyệt đối luôn vẫn là tứ tử đấy tôi test à, hàng cho anh em xem anh em à, nhà có tổ chức sới đánh lẻ này nhà có tổ chức sới ấy, thì cũng nên chôn cái bệ này thi thoảng à, biết là sới thì sẽ có nhiều quái vật à, nhưng mà đôi khi có những con à, có những gà vào thì anh em mình vẫn có đồ chơi mà một cách tự tin là một mình có thể làm được kỹ thuật không phải liên quan đến ai nữa và chỉ được lồng mỗi bộ cây vào thôi còn bẹ có sẵn ở trong lòng đất rồi và cầm một cục rung nhỏ xíu như này cầm một cục rung nhỏ như này thì anh em có thể là điều khiển được trận chơi Đấy. đút vào trong người đút được bất kể chỗ nào anh em muốn chẵn Đấy. vẫn chẵn này từ từ này Đấy. thế tất cả anh em anh em nào muốn biết thêm à, chi tiết được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này xin vui lòng liên hệ 0974 07 43 đầu Hà Nội gặp Tuân 0868 02 đầu Sài Gòn, đầu Sài Gòn gặp Tấn để tư vấn và à, đặt theo yêu cầu chúng tôi có thể làm bất kể theo yêu cầu ví dụ như là về sóc đĩa này thì có thể là thảm dán chiếu anh em không chôn được tôi sẽ làm cái này nhưng mà mỏng như tờ giấy dán chiếu và không có dây anh em chỉ bật công tắc lên anh em chơi chơi xong thu chiếu vào là xong chứ uh, đôi khi có những nền nhà anh em không thể cậy lên được còn có thể đánh cơ động đánh lướt hoặc là bất kể cái gì đó anh em ờ, ờ, biết đấy vâng ờ, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý xem video của tôi